hỏa là sao anh à đây em chỉ giải thích qua chế độ từng hỏa tức là tức là nó sẽ có một cái huy hiệu sẽ có một cái huy hiệu tướng huy hiệu tướng này là như kiểu như là cái đấy gọi là sao nhỉ đây khi mà em vào tướng á em vào tướng ví dụ tướng nearly đúng không tao để xem ví dụ là tướng nearly nè sở hữu ấy. đây ví dụ tướng nearly này đấy thì nó sẽ có em em thấy từng hỏa không thì sẽ có là những cái gọi là huy hiệu tức là mèo kết liễu như là em giết em giết được đối phương nè giết được đối phương bằng cái dạng dạng báo rồi là đây là vô địch ném lao tức là khi mà em ném ném lao trúng á nó sẽ tích vào đây đấy tích vào đây rất là nhiều và kế tiếp nó sẽ có 5 năm móc em thấy không một một hai ba bốn năm móc đấy cái này là kỷ lục cá nhân mà càng móc càng cao là như cái ờ, cái thông thạo đại loại là những cái thông thạo là khi em bật lên rất là đẹp bật lên rất là đẹp thì anh hiện tại thì anh mới móc thứ đầu tiên thôi anh sẽ cày anh sẽ cày lên móc cao rồi anh sẽ test test thử xem thế nào cái kiểu kiểu vậy không cái này là đây nó có ghi là à, mở khóa là mở khóa các bộ thường thường hỏa cho tướng bạn yêu thích trong một tiến trình hoặc vào cửa hàng hãy cầu tiến trình này là theo dõi tiến trình của bạn vượt qua các mốc đạt độc nhất vô nhị của mỗi tướng đấy kiểu kiểu vậy Ê, anh em thấy không cái thứ ba này thể hiện là nâng cấp biểu cảm thông thạo và thể hiện khiến đối phương phải sợ tức là khi mà ví dụ mình cày ông ly đúng không thì cái thường hỏa mình cao á, khi mà bật thông thạo lên là nó rất là đẹp nó rất là đẹp nó khiến gọi là đối phương nó sợ người ta anh em ạ nhìn thôi là để thấy đã thấy sợ <laughs> nghe kiểu kiểu kiểu vậy là bên uh, hiện tại là ở ờ, ở ga liên minh điện thoại á, là nó mới ra cái uh, cái thần hỏa này nè thần hỏa anh em vào anh em mua á, mua ví dụ ví dụ mình là mình có cái công ly đúng không chắc tí tí mình mua hai con mình mua một con ca thớt với con ly đang tập ca thớt này thần hỏa thần hỏa ca thớt buồn luôn cái này là gì cầu hôn cả đội à là ân ti à Tân ti là số tướng địch bị hạ gục bởi khúc cờ hổ. À. Cũng cái này là hạ gục sau khi chết à? À, à là, là là được cái nội tại đấy. Cũng cái lãng phí là gì? Số tướng địch đơn lẻ bị chúng tàn phá. À là đặc quy à? À đồ, mua mua mua cái này mua. À? Cái này mình sẽ mua hai con. Một con ca thớt với ờ, tầm tạm tạm với con này. Cái này là hai ngàn rưỡi đúng không? Đấy, mua mua có mua thêm con Nearly đi mình sẽ cày à, mình sẽ cày cái à, thần hỏa của Nearly anh em ạ 12 con Nearly ca thớt mới mua thêm chắc uh, cũng dắt hay, là hay là con Hecarim nhỉ dắt hay là Hecarim nhỉ anh em thích cái gì anh em thích con gì không biết đủ tiền mua không ta ơ Nearly của tôi đâu Nearly của tôi đâu rồi Nearly của tôi đâu nhỉ à, đây đây đây đây Ê, tôi sẽ mua thêm cái này là mèo kết liễu à tức là số lượng số lần tướng địch bị trọng thương bởi cắn là cắn quy đó tức là cắn hoa báo đấy ôi chưa mua rồi hả à, tôi chưa mua rồi chờ chờ chờ tẹo chờ tẹo tức là tức là ở ờ, cắn báo đấy cắn báo ờ, giết được mạng mà khi khi khi hóa hóa hóa mèo hóa báo bảo đời bảo đố còn cái hai là cái gì cái hai là cái gì cái hai là là là vô địch ném lao à số tướng địch bị trúng phóng lao à cân ừ. quá nhỉ cái này là đập bảy ở được quốc luôn quốc luôn còn cái kia nhưng mình mua rồi sao à, không không không không không cần thiết đâu tôi mua như này được mua thêm con dắt đi đấy thế là mua ba con nhá mua ba con nhưng mà tôi sẽ cày ông Daily đầu tiên tôi sẽ cài cho nó à, thần hỏa nó vip vip vip một tí đây bây giờ game này là mình sẽ cài thần hỏa mọi người ạ game này mình sẽ cài thần hỏa cái gì mà quy à, quy sống nhiều rồi à, cái bảy bảy với đúc với lại cắn chết hãy để xem và tôi sẽ cài thần hỏa và đầu casino ok chưa ok vô luôn hả cực thật đấy cực thật đấy nè nè nè nè nè nè nè nè nè ô ông ơi ông ơi ui sao không đánh luôn nhỉ vô luôn hả vô luôn hả Ủa? Ủa? sao phóng xuyên lính được quá tốt rồi Đấy trừ có được không có được không thôi vậy là chết lát dữ à lát dữ à tự nhiên lát này chưa rét anh em ạ chưa rét chưa rét chưa rét tự nhiên chưa rét thử thử vào vào chọc chọc tí đúng rồi Ê nó vô kìa, nó vô kìa, nó vô tôi kìa, nó vô tôi kìa. Tẻ, tẻ. Ha ha. Đây đi, đây đi. Kệ, kệ, kệ nó. Ủa, lít lé hả? Lít lé hả? Ủa? nó còn flash nó còn flash oh shit không không flash không flash biết nó còn flash rồi mà không né được không né được cái phi tiêu ấy ấy xuống vét mọi người mọi người mọi người nó còn gì không nó còn gì không mọi người ơi Easy hết rồi hết rồi ra ra đi đi đi đi đi ra ra ra chơi thằng mít ra chơi thằng mít rồi ấy ấy được không oh wow hai hai hai hai hai hay quá đẹp em rồi tôi ai đánh được ai từ từ từ từ từ rồi ok rồi chưa chưa e được chưa e được thôi chưa e được anh em ơi e là ao gọi là pk chết người ta đúng rồi tôi tiếp quá nhỉ được 10 cái đặc 7 thì đón em ạ thực hỏa thực hỏa đặc 7 được 10 cái cầm đao cầm đao cầm đao sao đâu em bỏ đi bỏ luôn đi bỏ luôn đi bỏ luôn đi từ từ đừng đừng đừng đừng có đánh đừng đừng có đánh đừng có đánh bỏ bỏ bỏ luôn đi bỏ luôn đi câu câu giờ trong tốt câu giờ trong tốt chơi mình ngược đó nha đi đi lên lên lên lấy mega lên lấy mega anh em em luôn được không nhỉ em luôn hả em luôn hả chết rồi anh em tôi chết rồi chết rồi <laughs> không được không được ôi tốt kìa mọi người để tôi tóc cho để tôi tóc cho từ từ từ từ đây thằng ra đây tông muốn đánh cho kia chết rồi ôi quả đấy mà chết cả quả đấy không giết thằng ai đây nó được bây giờ nha bây giờ mình làm ờ, mình tạo một cái game đấu cút tôm nha mọi người bạn Evan gì thế nữa hả Evan tặng áo cho em ơi tặng áo nhé ngay hai cái áo hai cái áo bạn nào chưa bạn nào mới vào thì à, đây đây là cái phần thưởng à, mình đã được bên Garena tặng ba cái cái đang mang là một cái này là hai một cái mình đang mang là màu tím cái này là màu xanh màu xanh rất là đẹp cái này là màu đỏ này mình thấy cái màu đỏ này khá là đẹp nè đấy nhìn, nhìn cân chưa nhìn cân chưa đấy rất là đẹp trò chơi của chúng ta là ai nhiều tiền nhất của hai team ai nhiều tiếng nhất của hai team là sẽ được hai cái áo thường hỏa rất là rất là đẹp rất là đẹp go go à ăn đổ mày hay Menninger chết trong mẹ người ta rồi sặc sặc không biết chơi không biết chơi mọi người ơi Ủa, ăn ở ờ, bình thường ăn nhưng mà ăn ăn sẽ dừa cho bạn ờ, nhưng mà chắc gì ăn ở ấy đâu thì bây giờ cái này ngồi hàng chờ lâu lắm nó bị nó bị delay delay ba phút Ủa, cái này không đổi được à Ôi đồ mình chết rồi cái này không đổi được Thì con nghe Maninger éo biết chơi <laughs> Cái con này không biết chơi Không nhưng, nhưng mà không đổi được Không đổi tướng của tiên được <coughs> Trời ơi không biết chơi con này mấy ba ơi Tôi sẽ cầm tóc biệt đừng có nhờn đừng có đùa ai bảo là gì ai bảo là ông ad được hả đừng có đùa với team tôi nhá team tôi là hơi bị chịu sò luôn đấy nhá về lấy máu mọi người anh em anh em anh em ui cái ông này ích kỷ vãi cái ông trong vladimir trời ơi là trời ông về một mình ông ông ông ông ông ông ăn một mình à đặt ba quy ba cái quy một chỗ mới farm được à. là mình chết rồi sặc ui mình không biết chơi ông này nên mình ui nhờn nhờn giết nó giết nó nhờn nhờn nhờn nhờn hết máu rồi hết máu rồi Đấy, lùi ăn choáng quả. À. Ui ăn choáng quả à. quá đẹp. Ăn choáng quả à, gọi là quá perfect luôn. Chết đã nói. Chết rồi. kết hợp đồng hồ cát súng ông nó bắn à kết hợp đồng hồ cát à ok mời nhờn nhờn win rồi bên team tôi win rồi à, team tôi win rồi team tôi win rồi rồi chúng ta có thể để xem để xem ai là người nhiều tiền nhất cái hai game này hai team mình sẽ chọn ra hai bạn nhiều tiền nhất và chỉ có hai cái áo hai cái áo tuy là chỉ là một cái ờ, phần quà nhỏ thôi nhưng mà coi như là kỷ niệm kỷ niệm cái ờ, cái được Evan từng hỏa ngày hôm nay đâu để xem 14 ngàn là kim red chắc chắn là kim red rồi mọi người còn bên kia bên kia là AD nhiều tiền nhất kìa ồ oh, oh. Diona giết được 12 phá được 57 lấn bằng bằng nhau nhưng mà axit thua nhưng mà axit thua ôi giời ơi chụp ảnh inbox ăn uh, những uh, những áo nha inbox ăn những áo nha in red cộng ad